Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021, tức ngày 2 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Mão hôm nay là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. một Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý phạm cục diện Tý Mão tương hình vì thế dù rất thông minh và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn lại hay hay tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, thậm chí nghĩa rằng việc hợp tác với người khác chỉ mang lại cho mình nhiều rắc rối. Trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ đắc tội người khác vì nói năng thiếu suy nghĩ. Hãy cẩn trọng hơn trong giao tiếp, đặc biệt khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá tiêu cực, gây tổn thương cho người khác. Về đường tài lộc do có thực thần chiếu mệnh nên người làm nghề tự do có thể nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.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 Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ thân, ngọ, mùi, bảy Tử vi tuổi ngọ ngày Tương phá cảnh báo người tuổi ngọ không nên chi tiêu quá mức phóng tay trong ngày hôm nay. Dù bạn có đang khá giả đến đâu đi chăng nữa nữa mà cứ tiêu tiền không kiểm soát thì cũng chẳng có tài sản nào không cạn kiệt. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi ngọ cần tránh đưa ra quyết định đầu tư quan trọng bởi các mối đầu tư trước mắt khó đem lại ích lợi lớn lao. Hãy bình tĩnh quan sát tình hình và chờ đợi một thời cơ khắc thích hợp hơn.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 9. Tử vi tuổi thân Kiếp tài gây rối, người tuổi thân có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ bạn xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu. Người tuổi thân vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song khi đối diện với khó khăn, bạn không nên quá nhanh nhảu, thực hiện những hành động không đúng mực. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động để không khiến chuyện bé xe ra to. Kim khắc mộc, người tuổi thân và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay,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 bản mệnh nên sống một cách khiêm tốn hơn, bởi trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, chẳng ai có thể nắm bắt được mọi tri thức. Bạn vẫn còn có những thiếu sót và chỉ có cách thông qua học hỏi, bạn mới có thể tiến bộ hơn. Hôm nay là một ngày vượng đào hoa nên người tuổi dậu được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu tốt với những người đã lập gia đình. Bạn cần chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng để điều này gây tác động xấu đến tình cảm vợ chồng. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ,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 Thank you.